Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Min và Di Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời. Ở lần video này thì uh, sau cái ngày hôm qua Khải mở 100 ngọc lục thần anh em thì Khải cũng thu được uh, một số ít đồ như Khải bán được ít đồ như là đôi giày này, rồi uh, nón này, đôi giày mắt pin sáu dòng này cũng khá tương đối đẹp. Rồi nón cũng mắt đẹp đẹp, mắt đẹp luôn. Đó, sinh khí chón các kiểu rồi nón thủ lý làm chậm. Uh, này rồi nón giày đánh lưng nói chung là ở video này thì bán khải bán đôi giày này nha anh Đôi giày này Khải bán uh, uh, với giá 3 triệu hơn nha mọi người Nói chung là không lỗ này mà Khá đẹp không lỗ luôn Trong hôm qua Khải tốn một mớ tiền Thì Khải thu được cái, cái món này này mà Thu được món này Được đôi giày này Khải ra là bán được hơn 3 mét nha em Hơn 3 triệu nha em Đó cho anh em xem kỹ đôi giày Quá tuyệt vời luôn Hiện tại ở server này server đồ xanh em server đồ xanh hoàn toàn trăm trăm Và những đôi giày như thế này thì nó không khác gì một đôi giày tím luôn á nè nên là chắc chắn là những cầu thủ họ mua về đỡ một là đỡ dành set Newton hai là xét hiệp cốt hoặc là thứ ba đó là xét đẹp nhất đó là xét ăn ba đó tại vì những đôi giày này thầy nghĩ quá đẹp nên không gì để chơi luôn biết đúng bạn hay không được hay không anh em đợi chút nha ok xong rồi xong nha anh em quá tuyệt vời đó một đôi giày uh, chó 40 dòng 1 tóc 33 sinh lực nguồn lực sinh khí 17 và kháng hỏa 15 chốt với giá hơn 30 quá đẹp tuyệt vời luôn ok và À, ở những cái series tiếp theo Khải sẽ tiếp tục gom ngọc lục thần đây anh em ạ ngọc lục thần và cũng như là gom điện thông kim gom tiền vàng rồi Khải sẽ bói đồ tiếp tục cũng như là một là sẽ xanh lên bài boss xanh hai là bói đồ xanh trên cái ngọc lục thần này cho anh em xem tiếp theo nha anh em xem những video như thế này thì đừng quên ủng hộ cho khải nhiệt tình thì khải sẽ cố gắng đầu tư cũng như là cố gắng làm những video hấp dẫn cho anh em xem tiếp theo nha cảm ơn em đã đã xem video này và chúc anh em một ngày mới vui vẻ và đừng quên khải hay livestream vào lúc 7 giờ 30 tối phút 7 ờ, giờ 30 phút tối hàng ngày nha anh em ơi anh em nào rảnh rỗi thì có thể ghé lên kênh youtube hay kênh fanpage di khải cái gaming đỡ có thể xem live và ủng hộ chơi nha anh em ơi bye bye